Hi không mấy bạn Rồi, rồi, nè, rồi con Hello đi ờ. Bữa nay không đi qua anh Tư sao Nè con ăn cơm Cơm với cá Nhưng mà ngồi Ừ à, cái này dân cái sói gì biết bốn gói ừ. năm gói cái này có ba ừ, ừ. mình ừ này có ba ừ. mình con như bà tám ừ. rồi ăn hồi sáng ăn cơm rồi ăn luôn cơm như vậy cơm ừ. Ừ. dữ mặt ừ. chưa cơm hả? Cô bán mày đem cưới không? Cưới đâu? Người chưa? Không quên mà Vậy đi hả? Ừ. Dạ ăn thịt vào ừ. ăn cơm gì vậy bởi vậy nó đâu ăn cơm nhà nhìn đâu mời để mời nó cứ nó mập cái gì nữa mời ăn cứ được cơm nhìn đói em mời ăn cứ rồi nhìn đói đi cho mời cho đi ăn cứ đó nhìn đói đi nhìn đói được nhìn ăn cái đi đám vỗ chứ mời ở đây luôn cái gì đã mời vợ con qua mời vợ con qua mà mời đứa học mờ Ngon con. Thứ bảy còn học Dạ Học ép quá. Nội ừ. giá tiền công mẹ ăn đi chứ. Tiền công giúp mẹ ăn đi. Dạ, dạ. Cảm ơn đâu mày. Dạ, mẹ mày đưa tiền được. Hương đâu mà, Ừ. Ngon bà. Đâu sao mà coi thân là trời. Đứa kẹp còn luôn bạn con cơm tép ăn tiền áp lên rồi giờ ông này ông biểu mà uống viên nữa đi viên này nước rớt vô cái đi luôn đi làm mày Nước lẫn nè Nó sáng uống rồi Bởi vậy mà nó cũng bị đó Bởi vì đâu phải nó uống ác mà nó không uống ác Uống ác cao uống Ngon quá Ừ Trời, ăn cẳng gà nữa hả? Ăn gà hôm qua Biết không ạ? Trời Ăn ngày đâu mà Ngày mai nghỉ đại học Đi đi không trường đi mất Không trường làm gì không Thank you. Ơi, ừ. ngậm vậy? Ơi. Riêng, riêng. Mà ăn đi cái gì đó mà quay không biết Không á. Mẹ phá mà Quần có nhiều xem đi. về bà nội để làm à, tư liệu dạ, <laughs> phải quay vậy mới được ăn cơm nè ha để bây giờ Ủa nhỏ từng tiền nữa bà Ừ, quả tiền Tiền Hãy nói là tiền dạ. Biết ăn ăn cho tiền rồi rồi xong rồi vậy nó có quay clip nhỏ nhỏ đó bà đó ừ. vậy con để con quay clip á à. gì ai thì cũng để coi clip nữa ừ. hello các bạn giữ ta con đang giữ ha bớt ăn gì cho quay hết con ừ. ăn nhiều vô Ủa, vét hết trơn luôn kìa ừ. dữ rồi nó không nó rồi nó mẹ ơi nhìn nó nè rồi sao kìa nói sao kìa thấy không bạn mình ăn no rồi Hello các bạn nha <laughs> Con là mập Rất mập Mình ăn no rồi mọi người ơi Ăn no mọi người ơi <laughs> Sợ Ghê Hello Hello các bạn nha ừ. Quay hoài thịt luôn ra Ôi gì Vậy mà con đi Ừ con cạp đi Ừ Cho con á Ừ, ừ. Thằng luôn <laughs> nãy quay hoài trời quay mít gụi lên ông hủ lên quay gì đó nè ừ. ông gì mấy ông hủ nó quay bà nại ngoại nè nó nồi nè nó đưa qua làm lân youtuber rồi mấy bạn ừ cái ngó tay ha ai luôn mấy dân dởm múc lần ủng hộ kênh hắn về lắm